một hai ba Yo hai ba Yo hai ba Xin chào các bạn, mình là Yos Và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình Các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn Những cái chuyến đi chơi Những hành trình đi cắm trại Ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Y and K Avenger Xin chào mọi người mình vừa tới cái khu nhà mà tụi mình thuê Mà đặc biệt cái nhà này á Là lúc mà tụi mình đi chơi á Mình kiểm trên Airbnb là hết hết nhà Mà mình kiểm cách đây có khoảng 3 tháng rồi Trong cái thời điểm Christmas này Trước Christmas 3 tháng mình kiểm là hết sạch nhà Máy á là em mình lên Facebook để cái location ở vùng này trên Marketplace á thì kiểm ra được cái nhà này quá rộng quá thoải mái luôn ở ở vào là thấy thích rồi đó thì một cái tip cho mọi người nữa là lần sau mà mọi người mà có đi chơi à, à có tính đi chơi trong dịp à, Christmas đó mà như mình kiếm được 3 tháng mà vẫn bị hết nhà thì mọi người có thể lên Facebook để cái location mà mọi người muốn kiếm á trên marketplace á là để cái location ở cái vùng mọi người đi rồi kiếm trên đấy nhưng mà có một cái này là thuê Airbnb á thì nó sẽ an toàn hơn còn thuê trên Facebook này mình chuyển khoản đặt cọc cho người ta thì cũng hên xui nhưng mà bây giờ thì cũng phải thử để mà có chỗ để mà đi chơi thôi chứ còn không là chiếu như cái nhà mình đây, tụi mình đi có chó này là nhà này là pet friendly đó thì sẽ an toàn à, cho chó ở được chứ không phải là bị sợ giống như ở mấy chỗ caravan park á, thì sẽ không có nhưng cho chó ở được đấy rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một vòng uh, xung quanh cái nhà khá rộng á xem xung quanh nhà trước xong rồi uh, rồi, rồi đi vào trong nhà sau nhá đây thì đây là cái sân trước xong rồi vòng ra sân sau này ở đây là có một cái carport luôn nhà ở đây á, thì mình thấy là xây sạt sạt nhau cái sân sau đây cũng khá rộng và cái hàng rào ở sau á, thì nó lính qua bên kia cho nó không có không có chặn lại đó thì nếu mà có chó thì ờ, mình nghĩ là không nên thả lỡ nó chạy bẫy sang nhà hàng xóm rồi ở sau thì chỉ có như vậy thôi à, bây giờ đi vô trong nhà xem thử ha bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem ở trong nhà nhé đây thì đây là cái bếp chung này nấu ăn này rồi phòng ngủ là bên này một cái rồi bên kia một cái này đúng không hai phòng ngủ yeah thì bên này là hai giường đây, bên này hai giường đơn đây là chung nhà nhỏ nhắn xinh xắn Bên này thêm một cái phòng ngủ nữa Đó, Phòng bên này thì giường lớn Rồi, còn sau này chắc là phòng giặt Vậy là toilet ha Nói chung đi chơi có cái nhà này ở là quả thoải mái đây Đây, đây là phòng giặt này, có máy giặt luôn này Đó, rồi mình sẽ mở cửa để mà đi vào trong này này đây đây là phòng tắm nhá nó rộng rãi thoải mái có toilet ở đây luôn cái nhà này tới mình thuế là 5 ngày mà với cái giá tiền là 780 thì mình thấy là khá rẻ tụi mình đi đông mình xe ra thì nó rất là rẻ luôn đó thì um, mọi người nhớ nha nếu mà đi chơi mà muốn kiếm nhà mà nhất là ai có chó nữa thì lên Facebook kiếm là dễ dàng nhất nếu mà Airbnb bị uh, hết nhà đó nhưng mà phải take a risk tại vì nhiều khi có scam ở trên Facebook thì mình cũng không có thể à, guarantee được cái chuyện này đó bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị ăn trưa và có mua theo cái con cá cá này là con cá mú mua ở ngoài tiệm đang hấp này này mở cho mọi người xem đó wow trà thơm thơm như cái nách quả đà luôn đấy đi xa nấu cái này ăn với cơm cho nó chắc bụng và tụi mình đi á tụi mình có mang theo cái lò lửa này nữa cho nó cho là mạnh lời gọi luộc ghè với đồ á thì à, để trên cái à, bình ga này cái lò lửa này á thì nó nó luộc nó khỏe hơn là nấu trong nhà với đỡ hôi cho người ta nữa tại mang cái này nó cùng cùng cùng không để nổi là nắng nề lắm đó rồi bây giờ tụi mình sẽ tắm rửa và nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa rồi à, để xem chiều nay có sức không thì đi ra biển bắt ghè tiếp câu mực tiếp sau khi ăn trưa thì đây là tiệm mục tiếp theo của tụi mình cày vỏ hàu bà chị và tết để chụp ăn à, hàu sóng á vậy là hàu nướng mỡ hành hàu sóng chờ hàu nướng phô mai nữa trời ăn dậy chiều chứ nói quẹo do luôn á cái hàu này hàu này là người ta mới bắt từ ngoài farm mới lên luôn cái này tươi số 2 thì ngay giảm gọi có hao tươi số 1 à vừa bắt lên luôn sáng nay tươi đã bữa ai đây ai đòi mua trăm năm tụi con vậy thằng quỷ nào xin giới thiệu với quý vị và các bạn hàu tươi Nam Úc tươi không cần tưới để chút nữa chế biến là quay cho mọi người xem chảy nước miếng đây là ghè sáng nay tụi mình uh, vừa tới nơi um, bắt cơ khoảng từ 5 giờ á, tới 9 giờ sáng ha bắt chơi chơi được từng này cơ khoảng 25 con á rất là bự và to tươi giờ vợ mình đang rửa để mà đem đi luộc đi hấp ghẹ có ghẹ tươi ăn ừ. đợt này là tụi mình sẽ hấp bia quả hấp dẫn luôn á mang theo nồi hấp luôn cá à, chép và chết đi bắt gà thì à, tụi mình mang theo cái bếp này với cái lò hấp để mà hấp gà cho nó nhanh chứ mấy cái bếp gà ở trong nhà chắc là không bằng cái bếp này đâu với hấp ngoài này á thì à, đỡ hôi nhà của người ta ở trong ướp đá ra để cho nó tươi như vậy là trước tôi mình bắt á, là mình hay uh, cho nước vào thì thấy là không tươi bằng uh, bắt xong cái ướp đá lên luôn mẹ thứ hai này hấp thế này thì khoảng cỡ 15 phút nữa chuyển sang màu cam là xong có gà tươi ăn thả chè bà chẹt đi bắt có cứng mày đứa về mà vui ừ. tại vì à, bắt kiểu này là bắt kiểu này là là tụi mình đứng trên câu mình chỉ có thả cái lông gà xuống thôi thì ừ dạ yeah, lên đẩy gà là tình quá mà cho nên là không sao nếu mà muốn nhanh hơn á là đi cao ghé á là chắc là back áo á để hôm nào nếu mà có thời gian thì tụi mình sẽ thử đi cầu ghé thử xem rồi quay lại cho mọi người xem tiếp bây giờ là chuẩn bị ăn tối hấp gà xong là quậy thôi ờ, đi chơi còn có tiết mục đá cầu nữa nâng cao tinh thần thể thao đây toàn là ấy à đã trúng ông cameraman tinh thần thể thao đây mình Ủa à, mình có biết đá cầu không nhỉ? <laughs> Ủa gì chiến? Đó Xin giới thiệu với quý vị và các bạn đặc sản của Nam Úc hào tươi Ở đây là 165 con hào tươi Vừa mới à, được bắt lên sáng hôm nay Đó. Thì bên này tụi mình sẽ nướng mỡ hành này Còn bên này á là sẽ nướng phô mai cái con phía bên này là sẽ ăn hào sống Bà chạy bà chết luôn Đấy, đi Nam Úc là phải ăn như thế này nè Nó bị đúng cái bài Cái này là mỡ hành này vừa mình đã làm sẵn ở nhà này Có tập mỡ luôn cho nên là thơm lắm Mà cho vào đây là ăn là béo Đó, Làm sẵn ở nhà mang đi như vậy thì à, tới đây là nướng này nhánh Giờ cho vào lò nướng thì chắc khoảng uh, chưa đây 5 phút là chín này Còn bên này là vợ mình uh, chuẩn bị làm uh, hao nướng phô mai này Cái này là cheese Xong rồi cho uh, mayonnaise mà loại này là của Nhật loại này béo lắm Đó, một lớp cheese này rồi một lớp uh, à, mayonnaise này xong rồi thêm lớp cheese, nữa u cái này để ăn đi thôi béo ngấy chuyện này ăn hao xong là về là nhìn hao là ớn luôn á cái lò này á là vợ mình đã để nhiệt độ à, sẵn cho nó nóng sẵn á đó giờ gì cả cho vào trong này thôi 5 phút sau lấy ra chuẩn bị cho bữa tiệc buffet hàu <laughs> kính thưa các loài hàu xin giới thiệu quý vị và các bạn hàu nướng vừa mới ra lò wow. bà chê bà chết bây giờ cho hàu nướng phô mai vào lò cái này đợi cứ khoảng 5 phút là xong hàu xong là được xếp sẵn lên bàn này chút nữa ở giữa bàn là chỉ có quậy thôi đỉnh cao của ăn hau là đây bên này là nước sốt chấm hải sản vợ mình à, làm ở nhà hao nướng phô mai đã ra lò Nhìn đảo quá ha Ô, mùi gà, gà luộc chín đó mọi người ơi Nhìn nè Gà hấp U là trời Gà Nam Úc nè Trời ơi, đi ăn gà là phải đi Nam Úc nha Chứ Lake Entrance không được như vậy đâu Gà này mà vào chậm cái muối vợ minh pha này thì thôi chứ Như cái nách tầng hai này Ai cha cha phải đi bắt mới có ghé tươi này ăn chứ ra ngoài chờ làm gì có thơm như cái nách ghé ghé hấp bia là thôi đỉnh đây gọi mực này sashimi đây là cái chuyến đi à, bắt ghé Nam Úc mà đặc biệt á là lần đầu mình dẫn à, hai đứa em của mình đi hai gia đình là bên này là Chili Lifestyle còn bên này là VB Journey là lần đầu dẫn à, hai đứa em đi bắt ghé ở Nam Úc hả Vâng. cảm giác thế nào hôm nay là mới mới mới mới nháp tới đó cảm giác vui vui không hứng hào hứng lái xe mệt không dạ, mệt mệt mà phải đi chung ừ yeah. Dạ. nhưng mà tới nơi thấy ghe nghĩa là bà chạy bà chạy hả quên mệt luôn thấy mực nữa thấy mực nữa <laughs> rồi rồi cùng cái xong anh em mình thử cái này nghĩa là mời mọi người ha dạ. rồi một hai ba vô hai ba vô hai ba ai chà chà rồi xin phép mọi người thử uh, cái hào nướng trước ha rồi vô chia chia mời mọi người rồi xin mời cả nhà nhá hào nướng cực tươi ở nam úc đây uhm. nó thơm ngon á ừ. quá ngon luôn ừ. Rồi, xay à? <laughs> Vô cái nữa. Chi luôn à? Cheese luôn. Chà. nữa. Để vào người. Tặng <laughs> miệng hả? Xúc miệng, xúc miệng, xúc miệng. Để mấy chị em phụ nữ ngồi đời thấy có lỗi thiệt chứ. Mà thôi, chị em khuyến khích chị em khuyến khích chơi cái món này rồi này để để để thiêu của bạn đâu có chưa rồi ai chà chà dùng đâu em trong này á hả ừ hàu nướng phô mai dạ. còn gì bằng hả yeah. Dạ. biết bao lâu mới có một cái dịp như thế này à? rồi xin mời cả nhà một phạt nữa mời mọi người rồi chúc mọi người một năm mới an lành mọi điều may mắn nha à. chúc mọi người đi bắt ghè ai cũng được nhiều như thế này <laughs> rồi bạn ơi dạ con béo béo con béo nó béo ôi nhức nhức cái này nhức cái này quá rồi thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi để tối nay tụi mình um, ăn xong lấy sức đi ra bắt thêm gà với thêm mực nữa quay tiếp cho mọi người xem xin uh, giới thiệu với mọi người đây là cái chiến trường sau 10 phút đĩa mực đi cái mâm hao sắp đi luôn gà thì tan tanh ôi trời em trai này sao vò gà như vậy em cái gì vậy anh chạy qua em á trời ơi em trai này sao vò hâu dữ vậy khi như em trai này thầy qua bên đây sao á <laughs> ngon mọi người ngon quá. tươi ngon hả ừ mấy bên làm gì có cái cành này có ăn nhưng mà không có tươi như vậy đâu hành trình à, đi bắt gà và đi câu mực tối nay hiện tại là khoảng cỡ à, 8 giờ tối không biết tối nay có gì đặc biệt đâu mọi người thấy cảnh hoàng hôn xuống đẹp không đội quân đi bắt ghẹ đến từ tiểu bang Victoria <laughs> Thank you. Blue hay là à pháo. À? Ừ. Con mực uh, thứ hai của Benny tối nay á, đâu ghê. Nhảy nhảy nhảy nhảy. Yeah. Rồi xong Ben, Ben mất chỗ luôn. <laughs> tổng thịt gà tuổi này nha tất cả đều đã được đo đạc kỳ càng và đúng kích thước nha mọi người 8 con anh ạ 8 con hả 9 con mực 8 9 con. con rồi bên này mực 9 con rồi xoay đi xoay đi dùng cái chảo hay thì cho mình này con bự lắm này này là bên này Đúng ghê vậy chuyện nhớ hết ha đâu em nhớ nghĩ, nghĩ về hai con to là mỗi người con á dữ chứ rồi con này con ngoài cung con ngoài cung này anh biết của ai luôn này Hoài của anh mất mắt đúng rồi tầm <laughs> cho loi mắt luôn ghê thiệt <laughs> đây đó sẽ rất tội luôn đó ghê ghê ghê ghê 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con Diệp, Diệp Linh và Benny đại khai sạch giới thốt được trình nguồn mực tối nay Sợ thiệt Quá đỉnh Mai cứ thế mà phát huy nha các bạn trẻ Ok anh trai <laughs> ừ. Anh phụ trách việc ăn nhá dạ. <laughs> Tối nay như vậy là quá vui rồi hả Quá thành công Bây giờ đi về nghỉ ngơi thôi dạ. Dạ. Ngày mai đi ra đây quất tiếp Chào phụ bao rồi, xin chân thành à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình nha Tụi mình là YNK Adventure Và Chili Lifestyle yes. Và VB Journey Rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh à, ủng hộ cho tụi mình nha Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo Tạm biệt mọi người